một là mã lý thuyết tam giác vuông thì cũng là tam giác vậy chúng ta sẽ xem các trường hợp đồng dạng tam giác thường áp vào tam giác vuông trước đã một áp dụng các trường hợp đồng dạng của tam giác vào trong tam giác vuông tam giác vuông có nghĩa là nó có một góc vuông có nghĩa là có một cặp góc bằng nhau rồi vậy thêm cái gì nữa đầu tiên hai tam giác vuông đồng dạng với nhau nếu tam giác vuông này có góc nhọn bằng góc nhọn của tam giác vuông kia. Có nghĩa là thêm một góc, thêm một góc có nghĩa là đồng dạng theo trường hợp góc góc. Tam giác ABC A phẩy B phẩy C phẩy vuông tại A. Vậy chúng ta chỉ cần chứng minh thêm được một góc nhọn B bằng B phẩy hoặc một cọng góc nhọn C bằng C phẩy thì thầy đã có được tam giác ABC đồng dạng với tam giác A phẩy B phẩy C phẩy theo trường hợp góc góc. Rồi nhá. Vuông thêm một góc nhọn nữa thì thầy áp dụng được trường góc góc để chứng minh tam giác đồng dạng.